Đức Phước Thịnh vướng lùm xùm, vận đèn chưa dừng lại chăng? Sau những ồn ào nghi vấn hẹn hò với Hoa hậu Mai Phương Thúy, Đỗ Phước Thịnh liên tiếp gặp những chuyện không hay, khiến cho hình ảnh và sự nghiệp bị ảnh hưởng không nhỏ. Đầu tiên, nhạc sĩ người Mỹ Jack Hempsey vừa chính thức khởi kiện Đỗ Phước Thịnh vì cắt xén sử dụng ca khúc The Way trong MV chạm khẽ tìm anh một chút thôi. Cụ thể là trong phân cảnh từ 6 phút 05 đến 7 phút 30 có sử dụng nhạc nền lấy từ tác phẩm The Way đang được bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan của anh. MV này nhanh chóng đạt mức 30 triệu lượt xem trên YouTube. Bản sao MV này vẫn được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã thụ lý đơn kiện của nhạc sĩ Jack Hemsey. Jack Hemsey yêu cầu Nốt Phước Thịnh xóa MV có sử dụng ca khúc và bồi thường gần 1 tỷ đồng cũng như xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông. Xuất hiện sau ồn ào này, Đỗ Phước Thịnh xuất hiện tại một sự kiện vào tối ngày 5 tháng 10 với gương mặt buồn bã, đội mũ và không tương tác với fan hâm mộ như thường lệ. Sau buổi biểu diễn, anh cũng lặng lẽ ra về. Phía quản lý của Nô Phước Thịnh cho biết, hiện nam ca sĩ cũng sẽ ngưng các hoạt động của mình. Sản phẩm mới của ca sĩ cũng bị lùi lịch phát hành. Anh Khang, quản lý của Nô Phước Thịnh chia sẻ, về việc bị nhạc sĩ Jack Hamsey kiện vì cắt sáng sử dụng ca khúc đầu Way của tác giả Mỹ trong MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi. MV này nhanh chóng đạt mức 30 triệu lượt xem trên YouTube. Hiện mã sao MV vẫn còn được lưu trữ, chia sẻ và có thể truy cập từ nhiều địa chỉ Internet. Jack Hamsey đã yêu cầu Nô Phước Thịnh xóa MV có sử dụng ca khúc The Way khỏi tất cả phương tiện lưu trữ anh đòi bồi thường 500 triệu đồng thiệt hại vật chất, 50 triệu đồng thiệt hại về tinh thần và 300 triệu đồng chi phí thuê luật sư. Nhà sĩ người Mỹ cũng yêu cầu ca sĩ Nô Phước Thịnh xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông. Cuối tháng 11 năm ngoái, MV của Nô Phước Thịnh bất ngờ bị xóa khỏi YouTube sau 3 tuần ra mắt. Khi đó, nam ca sĩ cho biết ekip đã vô tình sử dụng một đoạn nhạc không rõ nguồn gốc. Phía Anh đã chỉnh sửa các đoạn nhạc vi phạm bản quyền và ra mắt lại MV mới. Mọi việc liên quan đến pháp luật, ca sĩ ủy thác cho luật sư xử lý. Mới đây nhất trên mạng xã hội lan truyền bức hình được cho là nam ca sĩ Noo Phước Thịnh đang đứng ở vỉa hè hút thuốc sau nhiều chuyện không vui xảy ra gần đây. Người chia sẻ hình ảnh này có viết: Ảnh này em zoom từ rất xa nên không rõ mặt, nhưng em cam đoan với các mẹ đây là anh Nô Phước Thịnh, vì nơi em chụp là gần ngay studio trên đường Tự Cường, nhiều sao qua thu âm lắm, cộng với cái bớt trên tay nữa. Nhìn xuống sắc quá, chắc chán đời vì vụ kiện đạo nhạc mất một tỷ đấy mà. Hình ảnh này của Nô Phước Thịnh khiến cho nhiều người ngạc nhiên bởi trước đó nam ca sĩ luôn giữ được hình ảnh ngoan và sạch. Sau loạt ồn ào này, Nước Phước Thịnh hẳn mất nhiều thứ và sẽ cần cố gắng rất nhiều để trở lại.